À, mến chào quý vị và các bạn nhé Thì à, ngày hôm nay tiếp tục xin giới thiệu à, cho quý vị và các bạn một tô cao su Có diện tích là 4 hecta 40.000 m2 Tại xã Tân Hiệp, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương Thì à, em sẽ à, mô tả thật chi tiết về cái miếng vườn cao su này cho quý vị và các bạn xem ừ, Thì đây là cái à, miếng cao su này có vị trí... À, mặt tiền đường đất đỏ rộng khoảng 6 ờ, mét từ đây chúng ta đi thẳng ra là đường DH509 là khoảng 3-400 mét nhé và cách trung tâm huyện Phú Giáo là khoảng 6 km đây đi thẳng ra 3 3 400 mét là tới đường DH505 nha quý vị và cái đây là cái mặt tiền ờ, của cái lô cao su này nhé Đó, mặt tiền đường đất đỏ khoảng ờ, hơn 100 mét đây và đây là cái vị trí của miếng cao su của chúng ta miếng cao su này thì 7 à, năm rồi chưa cạo đây là cái ranh đất từ đây đi thẳng vào bên trong ừ, em sẽ quay sơ về cái à, cây cao su này cho quý vị xem này Ừ, cây cao su to rồi giờ quý vị và các bạn có nhu cầu mua thì à, chỉ việc vào à, cạo thôi vị trí à, đất bằng nha đẹp trong vườn chúng ta có một cái căn tròi nhỏ ừ, căn tròi phía trước miếng đất khá rộng nên em cũng không đi được nhiều cho quý vị xem thì báo cho quý vị luôn thì cái miếng đất này thì có hơn 100 mét mặt tiền đường đất đỏ nãy nha hơn 100 mét cây cao su rất đều nha bốn hecta về sổ sách giấy tờ của miếng cao su này thì à, đầy đủ cây đều đẹp vườn khá rộng cũng à, báo cho quý vị luôn thì ở à, hiện nay à, trong cái à, đang cái mùa dịch nên mà việc đi lại nó cũng rất là hạn chế do đó em sẽ thông qua cái video thì à, quý vị có thể xem cũng nắm biết được phần nào về cái à, miếng vườn cao su em muốn giới thiệu cho quý vị thì à, quý vị có thể à, xem thật kỹ sau đó thì chúng ta quyết định và chúng ta đi thì nó cũng đỡ mất thời gian và nhiều thời gian hơn ừ. đây là cái à, mặt tiền miếng cao su của chúng ta đây hơn 100 mét nha từ đây chúng ta đi thẳng tới cái khúc cua kia vòng qua xung quanh cũng là cao su nhé vườn cao su này rất đẹp nha quý vị chúng ta vòng qua bên kia và ôm hết qua bên này là hơn 100 mét nha quý vị thì à, phía sau cái vườn của chúng ta là cũng có một cái trại cái trang trại trại lạnh thì miếng vườn này quý vị mua thì có thể à, vừa làm vườn khai thác cao su cũng như là làm trang trại nhé. rồi báo cho quý vị luôn giá của cái vườn cao su này là 3, 3 tỷ rưỡi một hecta nha quý vị 3,5 tỷ một hecta tổng là 14 tỷ thì ờ, em nghĩ cái mức giá này nó cũng khá là khá là tốt cho quý vị có thể đầu tư xung quanh đây thì là cao su ừ, bên phía trước là cao su non người ta mới trồng nha quý vị rồi một lần nữa à, xin báo cho quý vị giới thiệu cho quý vị nha quý vị có nhu cầu thì à, cái à, cứ xem ừ, hoặc là comment ở phía bên dưới để biết thêm cái chi tiết về miếng cao su này nha 4 hecta tại xã Tân Hiệp huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương có hơn 100 mét mặt tiền đường đất đỏ 6 mét nha quý vị hơn 100 mét mặt tiền đường đất đỏ cách trung tâm huyện là khoảng 6 à, km và từ đây đi ra đường DH đường DH 505 nha các bạn à, 300 mét ừ thích hợp làm trang trại, làm vườn. Giá là 4 tỷ, à 3,5 tỷ một hecta nha quý vị. Ừ. Rồi quý vị có nhu cầu vui lòng liên hệ vào số điện thoại 0888 334 108 và cái à, số điện thoại em cũng để ở cái phần à, mô tả để cho quý vị tiện liên hệ. Ừ. Cái phần nào mà quý vị chưa rõ thì có thể comment em sẽ comment ở phía bên dưới thì em sẽ mô tả chi tiết hơn hoặc là giải cho giải thích cho quý vị được hiểu rõ nha rồi xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều à, xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo à, xin lỗi quý vị nha hồi nãy mình cũng uh nói lộn đó cái ờ, từ ờ, cái miếng đất cái vị trí cái vườn cao su của mình từ vườn đi ra đường DH505 nha chứ không phải là 509 đó, mong quý vị các bạn thông cảm <clears throat> và đây là cái ờ, thông tin quy hoạch của cái miếng đất mình à, miếng vườn cao su mình muốn giới thiệu cho quý vị đây nha đó. thông tin quy hoạch cụ thể nha rồi cái phần ờ, sổ sách của giấy tờ mình sẽ để ở phía sau cái phần ờ, thông tin quy hoạch này nha rồi cảm ơn quý vị